thank you người sông vắng lẽ loi con đò hãy tin hỡi người sương gió không hề nhạt phai câu hát dù lòng ta người ơi người có hay với áo mẹ hãy thương hỡi người chưa vắng nghe lũy che di rào hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai câu hát du lòng ta người ơi người có quê ta đất căn đã soi hãy thương hỡi người sông vắng lẻ loi con đò hãy tin hỡi người sương gió không hề nhạt phai câu hát ru lòng ta người ơi người có hay giọt mồ hôi ướt vai gầy áo mẹ hãy thương hỡi người chưa vắng nghe lũy che dí rào hãy tin hỡi người năm tháng không hề nhạt phai câu hát du lòng ta người ơi